Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn Performance Plus của Duy Nguyễn tại Thor Gym quận 12 Đây là một chiếc máy rất phổ biến có tên là Inner Outer Tie Máy này nó có hai cơ chế tập nha bạn Đùi trong và đùi ngoài Đùi trong là phía trong đùi, đùi ngoài là phía ngoài đùi Nhưng mà cái đùi ngoài nó ăn mông, đùi trong nó ăn bạn riêng bài này vô mông không vô đùi bạn nào đùi to là tập bài này rất phù hợp đây vị trí này là tập đùi ngoài nha nè tại sao ra được vị trí này những chốt đây đi từ theo chiều kim đồng hồ đi từ 1 tới 10 số nhỏ tập đùi ngoài số lớn tập đùi trong Duy đang ở vị trí số 1 kéo này lên cái chân dùng để lái nè kéo lên đúng không kéo lên hết luôn kéo lên hết đây đây đây đây đây đây đây đây, đây, đây. đây vị trí số 9 đó chỉnh này lại này hơi vất vả rồi đó thấy ghê chưa ép vô nè tay ngồi bình thường vịnh này cũng được vịnh cái cây cũng được một hai ba bốn năm sáu bảy tám mười rồi, ép lại ép rồi xong tập đó xong đúng không cũng ép vô vậy nè nhưng mà chưa ra quay cái này ra thọt cái này vô quay cái này ra thọt cái này vô đó mông nè mông nè đó.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 Power Rack 2 em hấp Rack đẳng cấp thế giới Đấy, Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! xây dựng và bảo vệ tổ quốc